xưa lên à, thành phố học ở chung phòng với cô nàng này cũng bình thường thôi chung <laughs> nhà chung nhà với tự động đi lại nắm tay rồi này kia nữa tấn công liền mình thấy là ừ. coi là mình phải tấn công liền anh để ờ. một mất thời cơ sao không theo đuổi mà tự nhiên đi lại ờ. nắm tay cái em <laughs> lúc nãy em suy nghĩ em nói trời vậy là mất hết rồi mất hết rồi mất hết đó thì nắm tay nàng giận dữ buông lấy ra thì em nắm chặt liền hung lung ờ em ờ, tấn công hung lung hung lung trời ơi rồi lúc đó làm sao trời em khóc quá trời luôn em nói là coi như là công tình bao nhiêu năm nay gìn giữ giờ mất hết rồi à... ý khoan cô dâu hình như là hình có. như <laughs> là lum lúp đúng không đúng rồi chị có em bé rồi bốn được à. bốn tháng à, ừ. à, à. bốn à, tháng rồi dạ. gì chị thấy cái bụng nó rất là nhô nhô <laughs> dễ thương à, phụ nữ nhạy cảm quá nhìn là biết liền à, và cô dâu mình dây dạ à, và hồi nãy không biết chú rể khi mà ra đây là nghe khán giả coi như là cổ vũ nhiệt tình như vậy là có hết lo sợ à, cũng hơi run run ừ. giờ còn run không à, nhưng mà giờ chắc cũng ờ, từ từ cũng bớt từ từ cũng à, bớt cảm cho bớt. cái cho giúp luôn đi <laughs> rồi hãy giới thiệu về mình À, xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình chào, chào MC rất là dễ thương à. À, mình tên là Trương Long à, 36 tuổi mình là kỹ sư công nghệ thông tin và đây là gấu mình à. à. là gấu mình tại sao các ông chồng lại hay gọi vợ mình bằng gấu ta tại vì à, lúc trước à, khi quen thì hiền lắm mà khi cưới về thì bắt đầu mới trổ tính ra rất là dữ nên mình thường gọi là gấu gấu à, à, à, chút nữa mình sẽ coi cô dâu gấu như thế nào đó là rồi mời em dạ em tên là nguyễn thị phượng duyên à, hiện em đang phụ trách marketing cho một công ty em năm nay 28 tuổi rồi hai bạn quen nhau trong một cái trường hợp nào một cái cơ duyên ừ. nào sư lên à, thành phố học ở chung phòng với nè cô nàng này cũng bình thường thôi chung nhà chung nhà với chung nhà vô phản liền chung nhà rồi à, với nàng này bình thường thôi nhưng mà sao mình thấy à, nàng này siêng năng chiều tối về thì nàng này thường đem đồ ăn xuống hầm với lại à, nàng ăn mặc rất bình dị giản dị lắm chứ không có xe xua gì hết mình để ý từ đó nói tóm lại là hình dung nha hình, hình dung, dung câu chuyện nè ở chung một cái nhà nhà có trọ. nhiều người uh, thuê hey, dạ. gọi là nhà trọ dạ. đúng không dạ. rồi á uh, bạn này á là tạo ấn tượng cho bạn này á là do bạn này rất là giản dị và Thích hay đi hâm đồ ăn ừ. dạ. Thích nấu nướng dạ. là kết liền đúng không dạ. rồi ngược lại bạn này có biết là bạn này để ý mình không dạ tại vì lúc đó cũng có nhiều người để ý em lắm ừ. thành ra anh này cũng là một trong số đó lúc đó cái cái tư tưởng của em nó ngây thơ lắm tại vì hồi xưa tới giờ á em chơi với bạn nam thân cỡ nào luôn á nhưng mà em không bao giờ lên xe cho nó chở à. anh là chơi trò chơi tập thể cỡ nào luôn không bao giờ nóng tay dù rất là thân còn anh này anh cứ sắp sát vô không à rồi cái ừ. xong ảnh tự động đi lại nắm tay rồi này kia nữa tấn công liền mình thấy là khờ ừ. là mình phải tấn công liền anh ờ. để không mất thời cơ sao không vừa theo đuổi mà tự nhiên đi lại ờ. nắm tay cái em <laughs> lúc đó em suy nghĩ em nói trời ơi vậy là mất hết rồi mất hết rồi mất hết móng tay thôi mà coi như mất hết tại từ nào chưa có ít có ờ, giao tiếp ít có quan hệ xã hội nên ờ, ừ. cái tư duy nên nó khác khác thường một chút ừ. dạ rồi sau cái nắm tay đó đó thì nắm tay nàng giận dữ buông lấy ra thì em nắm chặt liền em hung luôn ờ em ờ, tấn công hung luôn ờ. ờ, trời hung luôn trời ơi rồi lúc đó làm sao trời em khóc quá trời luôn em nói là coi như là công tình bao nhiêu năm nay gìn giữ giờ mất hết rồi mất hết phải thiệt lúc đó em thích đâu dạ không lúc đó em cảm thấy là đất trời sụp đổ tại vì lúc đó em không nghĩ anh này là người yêu của em hay là ừ. bạn trai gì đâu ừ. em chỉ nghĩ là cái đó là phải dành cho cái người chồng mình sau này hay là gì đó ừ. tại vì cái lúc đó cái tư tưởng của mình là cái điều đó là thiêng liêng lắm tự nhiên bây giờ là cướp mất của mình luôn lâu rồi bây giờ thao đó là bắt đầu là quen nhau dạ đúng không rồi đi chơi với nhau mình tấn công liền chứ mình ngồi nói không thì à, đang nó không có gì hấp dẫn đâu bởi dạ. vì chị mới đang hỏi đây nè tức là tức là đi chơi lần rồi ngoài cái chuyện nắm tay hôn rồi còn làm gì tới nữa không dạ không dạ không dạ. chín năm mười tháng chín năm mười tháng là, là chỉ nắm tay hôn vậy nắm tay hôn nhau vô ờ, cà phê sân vườn chị rất là thắc mắc chín năm mười tháng dạ mà tụi em chỉ có nắm tay với hung thôi chắc chắn không dạ như vậy là cái đêm tân hôn nó chắc vui lắm á dạ. đêm tân hôn đâu biết gì đâu chị mà đêm tân hôn cô không có nữa đêm tân hôn hai đứa chỉ lo đếm tiền thôi à sau này gặp nhiều cặp vợ chồng đêm tân hôn còn đếm tiền không đó, đó. vậy là là sau đêm tân hôn rồi dính bầu luôn dạ đúng rồi chị mà giờ cũng còn đang rất là buồn tại vì sau 9 năm 10 tháng thì mình sẽ có một thời gian hưởng thụ ha rồi giờ à. Ừ. vừa mới ờ, cưới nhau xong cái tự nhiên có em bé là dạ. coi nghỉ hưởng thụ luôn dạ. dạ hưởng lại em nói nghe là hai bạn đã quen nhau là 9 năm 10 tháng dạ. nghĩa là một cái quá trình phải nói là dài chứ không, dạ. không ngắn vậy thì sau khi cưới về rồi nó có khó khăn gì không khó với anh nóng nảy nhỏ à. xíu con nhưng mà nóng này <laughs> em sợ nhất là khi mà em đi nhậu mà không nói trước đi nhậu về ăn cái em xỉn em ngủ kêu vậy trời ơi mà lúc đó là đang xỉn trong người xỉn mà kêu vậy anh cảm giác khó chịu lắm em không có ngủ được cảm thấy quất ức lắm Ừ. thành ra cứ phải lôi đầu vậy kêu ảnh dậy xong mà ảnh ảnh hơi tỉnh tỉnh rồi thì ờ, ngân nhưng mà thấy ảnh ngủ tiếp thì kêu dậy tiếp trời không thằng hạ cảm giác thằng hạ thằng hạ đứa ăn quá thấy không bây giờ anh hỏi thiệt nha dạ. hai vợ chồng quen nhau dài như vậy rồi đến lúc cưới nha như vậy ừ, thì dạ. chồng em sau khi cưới về rồi có cái sự thay đổi gì ảnh sinh ra cái tập lười thí dụ như ở nhà ảnh lau nhà anh rửa chén anh nấu cơm ảnh giặt đồ ảnh <laughs> nấu ăn nhưng mà vấn đề là em nghĩ là như vậy là nó không có đủ không có nghĩa phê, là ảnh ảnh thí dụ như ảnh phải dẫn em đi uống cà phê ha ảnh dẫn em đi coi phim hay là anh dẫn em đi chơi nữa. còn có nghĩa là bây giờ em thí dụ em muốn đi có uống cà phê thì em phải nói ảnh à anh ơi dẫn em đi uống cà phê quán em tự chọn ảnh chỉ việc chở em tới ừ. em muốn đi coi phim em tự lên là phim nào luôn ừ. tự coi là giờ nào luôn ảnh chở em tới nói chung là ừ. mọi thứ em sắp xếp hết em chả có gì bất ngờ hay chả có gì hồi hộp em cảm thấy ờ, chán chán mà nói trao đổi ảnh rất là nhiều lần mà ảnh cứ tối ngày nói với em nhàm cái gì mà nhàm em đốt đút hả có tiền được hay giống như anh luôn <laughs> cứ tự tin về mình thôi ừ. dạ. anh nghĩ sao mà vừa làm mệt mà vừa nấu cơm vừa chặt tàu nữa anh thấy <laughs> đuối lắm á chứ bộ ăn mới đuối nhưng mà về tối giờ nó mệt rồi làm mình cảm giác làm biến lắm nằm nghỉ cho nó khỏe mà nàng lúc nào cũng kêu đi chơi chỗ này chỗ nọ tại này tao có làm đâu mà ngoài cái việc là anh ấy không không làm mới mình thì à, còn có tật xấu gì không một trong tật xấu mà em rất là bực đó là riêu rao vợ tại vì em nghĩ là chuyện gì thì ví dụ như hai vợ chồng đóng cửa với nhau ví dụ như em có chửi ảnh em lôi vô phòng em chửi thôi hoặc <laughs> em có quýnh ảnh hay là hành hạ ảnh thì em cũng lôi vô phòng Đòn. nói chung là trước mặt người khác là em ít khi nào mà la ảnh lắm ừ. nhưng mà ảnh lại đem tất cả những việc đó kể cho tất cả mọi người từ những người mà em không hề quen biết cho tới những người mẹ chồng chị chồng anh chồng chị dâu chồng cháu chồng bạn của chồng đồng nghiệp của chồng sếp của chồng nói chung là à, tất cả mọi người thậm chí cả những người mà em không biết mặt mà không biết mặt em thành ra nhiều khi người nào mà lần đầu tiên gặp em á ta nói trời ơi, để coi vợ nó coi coi vợ nó giống như em là một cái gì ở trên trời rớt xuống em là một cái, con gì chắc mười hai con mắt rồi ba mươi bốn cái tay hay là đại loại là ghê gớm á cứ đi nói vợ này trời ơi vợ cũng không nói mày biết nha ở nhà vợ tao ha nó quýnh tao ghê lắm rồi kể tùm lum tà la thành ra trong mắt mọi người xung quanh em cứ như là một cái gì đó dễ sợ lắm dạ, đó dạ. vậy chị hỏi cái điều này nè từ lúc mà em ờ, có cái đêm tân hôn đầu tiên với vợ em á dạ cho đến lúc mà em bế quan tọa cảnh em coi như là em cử luôn á dạ là vợ em được bao lâu sau ờ, khoảng 3, ờ, 3 tháng là em ngưng có nghĩa là vợ em là 3 <laughs> tháng thôi là ngưng tới giờ dạ bởi vì không chửi em hoài là lạ không không giữ mới là lạ <laughs> chị thấy vậy nè tụi em á nên gặp bác sĩ về sản khoa dạ để tư vấn về cái mối quan hệ vợ chồng khi mà cái người vợ đang có bầu tại vì theo như là chị biết á yeah. Dạ. chị cũng có đọc sách báo á thì như vậy nè trong thời gian vợ có bầu từ tháng thứ tư trở đi đến tháng thứ bảy á yeah. Dạ. quan hệ vợ chồng bình thường miễn là tụi em biết là như thế nào để mà không ảnh hưởng đến em bé thì theo chị nha tụi em nên gặp bác sĩ yeah. Dạ. rồi bác sĩ sẽ tư vấn cho tụi em chứ không vợ em là nổi sảy lên hết rồi chị nói thiệt luôn ạ à bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì gọi là gì ưu tiên bà bầu trước dạ anh phải um, chủ động trong cái việc là hâm nóng tình cảm giữa chồng ừ chị nghĩ cái đó là một cái đòi hỏi rất là là đúng đắn nhiều khi em mệt thiệt nhưng mà em có thấy vợ em vui thì em hạnh phúc lắm em hết mệt đó mình thay vì đi uống cà phê ghé doanh hộp dịch lộn cũng được chị <laughs> vừa bổ cho con nữa vừa bổ cho mình nữa <laughs> không chị nói thiệt mà còn à. em thì em muốn vợ em thay đổi điều gì vợ em ờ, bớt nóng nóng nóng tính thấu hiểu hơn cái tư tưởng người khác hơn chứ đừng có áp đặt cái tư tưởng của ờ, mình vào người khác bắt người ta phải làm như vậy em biết sao không thực ra là như vậy nè cái người phụ nữ lúc mà người ta có bầu á ta thay đổi cái nội tiết tố trong người á tự nhiên ta có những cái tính nó đột biến kỳ lạ lùng lắm cân bằng cái đó đi tự động thấy khác liền dạ. thử dạ. đi ừ. thôi tối nay thử liền đi tối dạ. nay đi gặp bác sĩ trước đi rồi thử cho chắc ăn em ơi ừ. em sẽ yên tâm hơn về cái cái cái tư tưởng của em á hai vợ chồng bạn cứ à, tìm gặp bác sĩ đi rồi xong rồi tối nay về hưởng thụ được má được má cảm ơn rất nhiều cảm ơn hai bạn cũng không phản ứng gì em và ảnh là cu ly cao cấp bà xã em á có cái là rút kinh nghiệm kém tật xấu của ảnh thứ nhất là dạ. rất là hay quên vợ rất là thích kể chuyện anh Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Mình tiếp xúc rất nhiều những cặp vợ chồng mà có những cái nét mà hao hao giống nhau à, cặp này cũng rất giống đó à, hai cái mũi rất giống hai cái miệng rất giống hai con mắt cũng rất giống cái chung hai mặt giống này. rồi dạ, cảm ơn chị à, em giới thiệu cho mình em tên là trương văn vĩnh hải hiện tại là em đang là luật sư tập sự em à. hiện tại năm nay là 26 tuổi còn em Em tên là Lương Vũ Thùy Dung, năm nay em 25 tuổi, hiện nay em đang là công chức nhà nước. Công chức nhà nước thế thì hai bạn ờ, gặp nhau trong một cái trường hợp nào tụi em học chung với nhau trong cùng giảng đường của trường đại học luật thành phố hồ chí minh năm đầu thì tụi em cũng biết nhau thôi tại vì bà xã em là lớp phó em chỉ để ý thôi biết tên thì thôi còn mãi đến khi mà à, cuối năm thứ nhất á, đi học quân sự ngoài thủ đức á, thì bà xã có nhờ mua đồ ăn giùm lúc đầu em nhờ ảnh một phần sau em nhờ ảnh hai chục phần rồi em gọi ảnh là cu cao cấp luôn có hai chục phần là mua cho cho cho Vậy dạ, cho phòng của em rồi, dạ. rồi ờ, coi như là cu cao cấp rồi rồi, rồi rồi nhờ vả bao lâu thì bắt đầu mới nảy sinh tình cảm đầu học kỳ một của năm thứ hai á, thì tụi em đi công tác xã hội chung thì em có đưa đón bà xã cũng để ý mình thấy thích thích trong lòng rồi ờ, trong quá trình đi ờ, công tác tình nguyện á thì em cũng có thử thăm dò là nắm tay đó, ừ. thấy à, nàng cũng không phản ứng gì Ồ, dạ. thì sao à, nữa? dạ sau đó thì về lại thành phố á, thì tụi em á, cũng có đi tiếp tục công tác tình nguyện tiếp theo em á, cũng cũng sách à, đầu giùm rồi đưa đón khi đưa đón nàng đi tới lui vậy đấy rồi em lần đó em mới tỏ tình ừ. nhưng mà lần đó thì vợ chưa đồng ý ừ. dạ và bảo là để suy nghĩ thêm vậy đó dạ rồi bao lâu thì em mới đồng ý sau khi em về tham khảo ý kiến của ờ, ba mẹ ờ à, tham khảo ý kiến phụ huynh đúng không dạ. Ừ. thì ba mẹ em nói là dắt dạ, anh đến nhà gặp ba mẹ đi ừ. rồi ba mẹ cho ý kiến à, dạ rồi rồi, rồi, rồi, ờ, rồi từ đó sao? thì tụi em cũng có đi tới đi lui qua nhà chơi thì nhưng đó. mà ba mẹ gặp em thì ba mẹ có đồng ý không dạ chưa chưa chưa, chưa, có nói em chưa biết gì hết á ờ nhưng dạ. mà cho rồi, cho rồi, tìm hiểu rồi, không cái, có ngăn cấm dạ cách khoảng tháng sau á em mới hẹn đi xem phim ừ. em mới âm thầm chuẩn bị tự ờ, bó bó bông hồng to nhưng mà em bỏ trong cái ba lô á em ừ. đi vô rạp chiếu phim em mới mở ra tạo bất ngờ ừ. rồi em mới tỏ tình cái lần đó bà xã gật đầu luôn <laughs> à. rồi cái Mãn ờ, quá mà. sau đó ừ. bà xã mới dắt qua là xin phép ba mẹ cho quen ừ. để ba mẹ kỹ vấn đề mà cho con quen bạn ừ. lần đó em cũng mua quà để vừa qua mời mời trà ba mẹ đó ừ. cái lần đó em rung quá em làm bể cái ly à. <laughs> rồi. rồi rồi rồi rồi chắc ba mẹ cũng thông cảm mà đúng dạ. không dạ rồi cái thời gian qua lại gì là bao lâu cái lúc mà thưa ba mẹ ba mẹ cũng có ra một cái điều kiện là nếu mà quen nhau á mà sau này cưới nhau thì phải ở trên này lập nghiệp trên này ra là, là trên em, này là trên thành phố là hả? À? trên thành phố ờ. dạ à. tại em ở ở tỉnh ờ em dạ. ở tỉnh còn ờ, bà xã là ở dạ. thành phố dạ. dạ hiện nay thì là em ở ờ, nhà bên vợ dạ đúng mà à. thường ở à. chung nhà thì chắc chắn là phải có va chạm rồi vậy thì có phải tập trước những cái thói quen gì không dạ thì lúc đầu á em có nhiều khác biệt so với nhà vợ lắm ừ. kể cả như cách nói nói chuyện nè cách xưng hô rồi à, dùng câu chữ nhiều khi em phát âm sai sao đó sao dạ ví dụ như là cái to thì nó là cái tổ à. rồi à, bật quà thì nó là bắt quà thành ra em phải sửa rất là nhiều cho nó phù hợp à. nhưng mà trong quá trình mà ở rể thì à, thì có những cái chuyện gì mà xảy ra ngoài cái dự kiến dạ nói chung là sống chung một nhà thì không thể thiếu được những cái việc mà có xích mích nhưng mà ừ. cái chủ yếu ở đây là tụi em à, xác định rõ là hai vợ chồng sẽ nói thẳng và nói thật ừ. cũng như là sẽ trao đổi trước khi mà quyết định một việc gì đó nhưng mà em có áp lực không dạ thì ờ, so với độc thân thì mình muốn làm gì cũng được thoải mái nhưng mà đến khi sống chung với ba mẹ rồi á thì mình phải ngó trước ngó sau ừ. rồi ờ, đi thưa về trình chẳng hạn rồi ờ, những làm quen những cái cái thói quen trong nhà thêm những cái thói quen mà mình chưa được biết ừ. có những lúc chưa quen cũng em cũng hay quên thế thì còn vợ em vợ em có tật xấu gì không bà xã em á có cái là rút kinh nghiệm kém Bộ ừ. rút kinh nghiệm kém là sao? Tức là có một vấn đề đi em đã góp ý rồi nhưng mà rất là nhiều lần không sửa được ví dụ như em đã nói rồi lần sau bị sai nữa cái em cố tình em em em nâng lên ví dụ đây là lần thứ 100 anh nhắc em vậy vậy vậy ừ. nhưng mà tới chừng sau lại không sửa nữa chị hỏi thiệt nè có những lúc mà hai vợ chồng cãi nhau á nhưng mà sống chung với bố mẹ đó thì tụi em sẽ kềm hãm cái việc này như thế nào tụi em á, thường là lên phòng nói với nhau ừ. hoặc là có chuyện gì đó mà bức xúc quá á, là coi như em làm thinh ừ. rồi xong xuôi hết đi lên rồi em mới bày tỏ ra nhiều khi hai chồng cũng cãi nhau lớn tiếng lắm ừ. nhưng mà đỡ cái là tụi em á, không có giận lâu ừ. thường là không bao giờ quá hai tiếng hết á Ồ. À. rồi lúc đó bố mẹ can thiệp làm sao tức là bố dạ, mẹ thường mẹ là bên em hay là bên chồng em không can thiệp cũng tụi không con lớn rồi tụi con tự quyết định ừ. dạ. hồi nãy giờ anh anh anh cố khai thác em ừ để mà tìm ra được cái thật xấu của chồng em thì em lại nói để em kể anh để ờ đó dạ trời ơi có cơ hội tật xấu của ảnh thứ nhất là rất là hay quên mỗi lần em ngồi lên xe là em sẽ hỏi câu thứ nhất là anh ơi bật đèn xe chưa nếu đi vào ban đêm anh ơi ghé chống chân chưa còn nếu mà em xuống xe em sẽ hỏi anh ơi anh đã rút chìa khóa xe ra chưa ừ. anh đã lấy thẻ xe chưa anh cất ở ngăn nào là vâng, anh nói với em để tí nữa em nhắc anh rồi. tại vì anh thường xuyên quên cái chuyện đó tới giờ còn không lần nào em cũng nhắc nên là không thấy quên mà hễ em không nhắc là sẽ quên là sẽ quên phải quên một trong mấy món rồi dạ còn gì nữa không rồi cái... xấu xấu số đau số đớn luôn <laughs> sao là sao đớn mình dễ thấy nhất là khi mà anh phấn khích quá anh vui quá anh cười rất là vô cùng là ấn tượng em em cười được gì em <laughs> cười sao cười sao em cười giống như là em cười ra tiếng rồi như là vậy đó dạ. vậy đâu có gì đó gấp 10 là như vậy đúng không ủa vậy thôi à rồi um, ảnh hay càm ràm thí dụ điển hình cái là ví dụ như là này anh có nói là em rút kinh nghiệm kém á thì anh sẽ thường xuyên nói đi nói lại mà nói một cách liên tục dồn dập thậm chí là em chán quá em không nghe nữa hoặc em nói là em mệt quá em không muốn nghe nữa anh vẫn tiếp tục nói ừ. còn nếu không thì anh sẽ lôi hết những chuyện cũ ra nói khi mà ừ. gặp một cái chuyện mới ừ. rồi anh đúc kết lại là em À. rút kinh nghiệm kém em lấy chúng ông luật sư mà mà luật sư thì cái đầu bao giờ cũng dễ nhớ rất dai Đúng luật rồi. sư là trong đầu là cái đầu là một cuốn từ điển nhớ dai nhưng lại hay quên à sao nó nó nó, nó cấn cấn sao ta quên là những cái cái cái cái cái việc thôi anh cái việc à, nhỏ nhỏ rồi hơi đảng trí đúng không hơi đảng trí đảng trí dạ. mà nhớ nhớ dai dạ cái à. chuyện gì nhớ thì nhớ dai ừ. dạ. những cái gì xấu của bà là nhớ dai đúng không <laughs> bây giờ còn cái gì xấu của vợ không dạ mối đi mối gì vợ rất là thích kể chuyện anh ra bên ngoài ví dụ như gặp ờ, chuyện gì đó vừa buổi trưa về nghỉ trưa là vừa mở cửa vô là ôi gặp chuyện này chuyện kia thế này thế nọ cái uh, nhiều khi kể rồi tối kể, kể tiếp lại. Ừ. Ừ. dạ nhiều khi ngày mai kể nữa một câu chuyện cái... kể 8 lần đó phải không dạ ừ. cái em mới bảo là lần này lần thứ tư anh nghe cái là quê không kể nữa mà tám là chỉ tám với chồng thôi chứ có tám với ai khác không kể cho mẹ à. dạ <laughs> dạ cũng không anh thấy vợ em hiền quá à hiền không có đấy hả bao giờ ở nhà mà ăn hiếp em không dạ rồi cũng có lúc một lần mà cái lần mà vợ em giận nhất mà mà mà phải gây lộn với em mà thậm chí là là là là đàn áp em đó là là cái cái cái cái mức độ nó như thế nào à, cái lần mà em à, quên khóa cổng nhưng ừ. trong khi đó xe một tí trong, đồng hồ trong không trong à, trong sân xe ở trong sân thành ra lần đó xém bị mất xe ừ. thành ra lần đó vợ rất là giận à, lên phòng là la hét em này kia rồi lại kể những cái gì mà em quên trước giờ nè rồi thậm chí dạ. bắt em viết cam kết luôn từ đây tới sau là không được quên luôn vậy <laughs> dạ em đã lưu giữ chứng cứ bây giờ còn quên không Dạ, cho tới thời điểm này thì chưa có cái quên nào nặng như cái quên đó ừ. ừ. nói chứ em chỉ cảm nhận hai chồng em á có một cái gì đó nó bình yên lắm phải không là mình nghe mình nhìn cách nói chuyện là mình biết là vợ chồng có những cái mà xung đột rất là dữ dội ừ. và cũng sau cái xung đột đó thì cũng sẽ rất là hạnh phúc cũng sẽ rất là đắm đuối nhưng mà ở vợ chồng em thì thấy nó giống như là một cái mặt hồ phẳng lặng vậy đó có đúng là như vậy không trong cuộc hôn nhân của tụi em nó giống như cái mặt hồ dạ, phẳng lặng thứ nhất là vì cả hai đứa em đều học luật cho nên là hai đứa có cái cái suy nghĩ nó, lý trí rất là mạnh ừ. không có để tình cảm nó khống chế hay là nó tiết chế mà phải suy nghĩ trước khi hành động ừ. nên là hai người sẽ biết trân trọng nhau hơn Ừ. và thứ hai là cái công tác pháp luật á, của hai đứa hiện nay đang công tác á ừ. nó đòi hỏi phải rất là bình tĩnh trong việc ừ. xử lý mọi việc à. và tụi em ờ, ý thức được rằng là có được nhau là rất quý nên à. là tụi em um, giữ gìn nhau Được. không ừ. có để cho những cái việc mà lớn lao nó gây ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hai vợ ừ. chồng ừ. rồi bây giờ hỏi luôn em mong muốn ở chồng em thay đổi những điều gì em ờ, thật sự em muốn ảnh là phải để tâm vào một cái việc gì đó khi mình làm cái thứ hai là ảnh bớt cầm ràm đi <laughs> không mà dạ. cái càm ràm đó xuất phát từ chồng vợ cầm ràm còn dạ. chồng nói vợ cầm ràm cuối cùng là ai cầm tại ràm tại vì nguyên nhân cầm ràm là do vợ không rút kinh nghiệm thành ra em phải nói hoài nói hoài Ồ. Dạ, sợ nói một lần không đủ á chị nói còn em muốn nhiều. vợ em thay đổi điều gì dạ muốn vợ thay đổi là phải biết uh, rút kinh nghiệm tốt rồi định lượng thời gian rồi câu chuyện gì kể rồi thì đừng kể nữa tất cả là những gì hồi nãy giờ em nói về và có em... nghĩa là gì nè bạn này á, thì nói bạn này có một số chuyện giống y như bạn này nói bạn này có ừ. nghĩa là hai vợ chồng đều có cái tật đó đúng không đó cuối cùng là đồng chồng đồng vợ quá rồi còn gì nữa nồi nào úp nồi nào úp nấy đúng không <laughs> lâu lâu ba mẹ cũng nói vậy giống ừ. nhau quá hả à, chị chị chị thấy vậy nè hai bạn bây giờ chưa có con đúng không dạ yeah. Dạ. nên còn có nhiều thời gian cho cho riêng bản thân mình á thử một lúc nào đó các bạn bỏ cái lý trí đi thử sống bản năng coi nó ra làm sao đừng có giữ kẻ cái gì hết thích cái gì làm cái đó kể cả chuyện vợ chồng lẫn cái chuyện ăn uống lẫn cái chuyện ừ. mà ăn mặc ai bạn thử đi tại vì chị cảm giác rằng cái cái cuộc hôn nhân của các bạn cái đời sống hôn nhân các bạn giờ nó giống như là một cái một cái viên ờ, kim cương mà nó tròn trịa gì nè mọi thứ nó đều hoàn hảo hết á nhưng mà đôi khi á có những cái mà mình mình mình cho nó có góc cạnh chút xíu nó sẽ rất là thú vị thử cái nha dạ. thử dạ, một chuyến đi xa anh muốn có em bé không dạ, dạ có. đó nếu vậy thì để anh thuận chút ờ bây giờ <laughs> anh thuận hay lắm Trời. chúc ai là người đó có bầu liền hay rồi tôi có cảm giác tôi giống như là ông mụ của vợ chồng son <laughs> thấy không người ta là bà mụ tôi là ông mụ thôi thì à, anh ờ, xin chúc hai em mau chóng có được một thành viên mới trong gia đình sau cái ờ, tuần lễ sau cái tuần lễ mà đi sống bằng bản năng gì <laughs> dạ, cảm ơn chị cảm ơn chị có một cái nốt ruồi trên mặt và giữa trán của cổ bên trên đó là về là có chuyện với em nhìn mặt em vậy chứ ờ, ảnh đang hiếp em á khi nóng lên á là em muốn ờ, là cô ấy đi ra ngoài đi gì vậy thuận à. em làm cái gì vậy như có có cái gì đó nó nó chóa mắt em quá cho nên là em bị choáng thôi đây nè chó là chó đây nè chó là chó cái này nè cái này nè cái này đây nè trời ơi cái gì người ta nói sao hai chị em mình nó nè sọc đen nè và kính thưa quý vị tôi khẳng định một điều rằng là tôi và chị hồng vân không bao giờ có một ý định là mặc đồ giống nhau nha cái này đó chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi đúng không đúng. chị ôi phải nói là rực rỡ à, không biết mọi người thấy như thế nào chứ riêng tôi thì à, tôi đang thèm nước cam và, <laughs> và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên hai bạn bước ra tôi nghĩ trong đầu tôi nói chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền tôi té xỉu liền luôn á <laughs> chào hai em hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình dạ em tên là vĩnh hùng năm nay 30 tuổi hiện là nhân viên xuất nhập khẩu thế còn em dạ em tên là nguyệt hạnh năm nay em 27 tuổi em là nhân viên ngân hàng à hạnh hùng dạ. dạ. hạnh hùng à, gặp nhau trong trường hợp nào dạ thì à, cách đây 5 năm á thì em có liên thông đại học học buổi tối thì lúc đó em học à, được cũng khoảng 2 tuần thì lúc đó vợ em vô trễ thì vô tình em thấy cô vô trễ thì mình nhìn kỹ vô người cô á thì thấy cái có một cái nốt ruồi ở trên mặt mà giữa trán của cổ bên trên đó đâu đây đâu thấy đây đây đây, à, đây nó, thấy nó nhìn thấy rồi mình mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ nhưng mà bạn bè nói dữ nhưng mình thấy hiền hiền thấy là dễ thương là quý tướng đó dạ rồi, rồi, rồi sao nữa thì uh, xong rồi đó rồi tụi em uh, làm uh, nhóm làm uh, báo cáo thì cũng chung nhột nhóm ừ thì cái từ từ em tìm hiểu cổ là cổ làm bên ngân hàng thì lúc đó sẵn em có một số tiền á là để dành cưới vợ đó à. em mới là trích ra từ từ em uh, kêu cổ mở tài khoản em bỏ tiền vô tài khoản của cổ nhưng mà chị hỏi em nè dạ. vì em biết cổ làm ngân hàng em mới ờ, gửi vô tài khoản hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền cái đó là ý định cưa cẩm của em tại Rồi, sao không ờ, xài lý do khác một mà phần lại... nữa là em để em thử cổ thử làm sao tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa cũng có cái vấn đề là gì cũng là mở tài khoản hay sao không rồi? có em gom mấy người đó như là lợi dụng mình à dạ. tức là không thương thật mà thương ừ cho nên nghĩ... bây giờ em mới dùng cái cái cái cái này em thử cổ và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không thấy hoàn toàn khác với hai cái cô trước ủa, em biết cái chuyện là ảnh ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không dạ đó. em lúc đó em không nghĩ gì đó bây à. giờ ảnh cứ khai thiệt rồi mà em mới biết nè à. là về là có chuyện với em á à. thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là ờ anh gửi tiền anh thử em em cũng tin luôn đúng không tại vì em là nhân viên ngân hàng <laughs> đúng rồi thì đó là nghề nghiệp của em đúng không, không? lúc đó mỗi lần đi học á em dựa cớ em nhờ cái gặp cổ để ừ. em đưa tiền cho cổ Ừ. à đó đó tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ để cổ ờ, để được gặp mặt em Thế thời à, hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân dạ gần một năm bây giờ tụi em ở chung với à, gia đình chồng hay là ở riêng ở chung với lại gia đình của em kết hôn nhau là bao lâu rồi dạ kết hôn với nhau được ờ, hai năm rưỡi hai năm em ở với gia đình vợ thì ờ, thì có có hòa thuận và có có cái gì đó nó chắc trở cũng có cái chắc trở có lần thì ở nhà có nuôi chó mà nuôi tới bốn năm con chó thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị ờ, sáng chó sáng chó với xuyển ừ. à đó mà em có nói với vợ để nói cho bên, bên ba má vợ nghe mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy nhiều cái mình ờ, nói ra không được em có nói với, với bên nhà em cái vụ đó không nhà em cũng có nói với ba mẹ thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi mà là một anh rể nuôi thì à, em cũng nói ba mẹ thì ba mẹ cũng cũng nói là không sao đâu nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề ừ. là sẽ ảnh hưởng tới em bé ừ. nay nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á ừ. thành là em cũng hạn chế mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu để ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa tại vì chồng em thì thẳng tính ừ. mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu có dám nói thẳng ba mẹ đâu là phải thông qua vợ mà nhiều lúc thì em cũng vô tư đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi đâm ra là vấn đề nó vẫn không đi tới đâu ừ. hết nhưng mà bây giờ chó vẫn còn dạ chó vẫn sủa mình sót con thôi chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa giật mình nó cũng gì tội nó nữa thực sự mà nói á, là con trai của chị cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xuyển cái đó là có thật đó sáng chó cũng là có thật luôn nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó dạ. thì thì thì em em sẽ nói như thế nào tức là em sẽ sẽ muốn ra làm sao thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi chứ em không muốn gì hết rồi bây giờ này anh hỏi thẳng luôn nè đó từ lúc mà lấy vợ rồi thì em em phát hiện anh tật xấu nhiều dạ nhiều <laughs> nhiều lắm không dạ gấp nay có nhiều kể hết đó luôn đi lười biếng lười biếng về vấn đề gì lúc mà cổ uh, có bầu rồi đó thì em uh, mới là thấy thương em đã mua cái máy giặt vợ về khỏi phải giặt đồ ừ cũng ờ, làm biến không chịu để đồ vô giặt có mấy là... giặt rồi cũng vẫn làm biến giặt đồ là sao không phải chị có nghĩa là chồng em là kỹ tính lỡ đụng vô hư máy là ông này đổ thừa nữa à. cái năm nay là đâu có dám giặt đâu cứ nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ tự đồ vô tự bấm nút thôi là mình trời đất anh tưởng tượng nó mua mấy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á mới nhau vậy sợ hư máy giặt <laughs> có gì không rồi còn nữa giặt xong rồi á thì lẽ vợ phải đem đi đồ đi phơi cũng không luôn ừ. để đến luôn là ừ, ai dạ. phơi em em ờ. đem lấy đồ móc anh đem đem thôi cho em biết chắc chắn là em phơi rồi rồi sao sao kỳ vậy tôi sợ hư máy thôi bây giờ ta đi phơi đồ đi đâu có đâu em cũng có phụ với bộ chị ừ. cũng dụng là chia ra nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết 6 ngày đúng không <laughs> thì anh nghĩ đi lúc đó em cũng đang có bầu mà à. nhưng bây giờ thì sao giờ hồi giờ thì đang cố gắng cải thiện bây giờ thì ai giặt ai phơi nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vợ à, à, nghe anh phát hiện một điều là chồng em á hồi nãy giờ rất là trầm tư nè ít nói nè chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không không nhìn mà em vậy chứ ờ, ảnh ăn hiếp em á phải không thiệt tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà anh cãi nhau anh lịnh dữ lắm á chị mỗi lần anh cãi lên là hả cô với tôi luôn á mà à. Ừ. nó mà nóng lên mà nóng dữ quá là hả không kiềm chế được là mày với tao luôn trời phải không <laughs> nhìn em, hiền hiền vậy thôi chứ là nhầm khi nóng lên đó là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi mà cô ấy thích là ở đó rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy <laughs> mà máu mình sôi lên mới nói bây giờ có đi ra ngoài không hả đây hồi tôi điên lên ra giờ điên lên làm gì tôi giờ sao Mày có đi ra không? Ờ. Tao nói mày có nghe không? Giờ còn gọi đây nữa, tao đang xong nó xỉu giờ vậy chưa? <laughs> Trời ơi, hồn người ta Nói chung là giọng dữ lắm Chị nghĩ coi một con người mà bình thường á, hiền mà lúc mà giận lên hồi đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè à. mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à mà cái miệng bình thường là hơi chua chua dễ thương nha lúc mà cãi nhau là dính lên luôn rồi nè ừ. lúc này có cãi không lúc đầu thì em nhận chị ba mẹ cũng dặn rồi chồng máu cao mà khó ừ. chịu mà nóng tính vậy là phải ừ. nhận mà chị nghĩ coi phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bút xúc chứ chị bứt nước vỡ bờ thôi chịu hết nổi là em em bạc lại là xong là y như rằng là bùm bùm bùm bùm em lên. bạc lại sao nó nói là em nhịn đủ rồi nha Mà còn lớn tới như vậy nữa hả Thấy em nói vậy cũng nói lên để tiếp tục cãi nhau Có khi nào mà ông kêu mày tao cái kêu lại tao mày giống không? Không, xưng nhau là anh em Hùng thua bên này cái điều đó, đó. <laughs> à. không cổ chồng tức em à, anh không có muốn là, là gây chiến rồi em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói mình nói hoài cổ ừ. ừ. không chịu đi chị nghĩ coi vợ chồng cãi nhau vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho ừ. nó ờ. xong việc vấn đề đi thằng ừ. này là giờ giờ mới mình Được hiểu sao giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên đi được đi ra ngoài đó. còn ở lại là sẽ có chuyện lớn à, à, cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày và sẽ bằng tao với mình lúc đó em như thế nào nói chung là cảm thấy sốc nhưng mà chắc cũng tại em lì thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy nhiều khi do áp lực công việc cơm áo gạo tiền cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè đâm ra là ảnh cũng ức chế trong người nè lâu lâu là phải có chỗ phải bùng phát lên ừ. con người thật của chồng em không phải là như vậy ừ. trời tức quen ảnh hiền lắm ừ. bây giờ còn nói chung là cái phần mà sưng mày tao là chỉ ít lắm khi nào ừ. mà trận nào to lắm thì mới sưng thôi ừ. còn bình thường thì sưng cô với tôi ừ. À, em cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ cái áp lực lớn nhất của em là gì em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều nói chung dạ. là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ do là em cũng vô tư quá nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho à, ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm sình với nhau để hiểu nhau hơn chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi nhưng mà do có đều là thẳng tính quá ừ. đâm ra nhiều lúc nói nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu anh đâm ra mình ức chế nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không cuối tuần á thì à, nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn chỉ khi nào có dịp dỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? được nhiều đúng rồi chị rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái cái gian nhà riêng tụi em gì dạ không ăn cơm mẹ em nấu cho em Vậy có ăn chung với mẹ không? Dạ không Chị hỏi như vậy là vì lý do vậy nè Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn có giờ em nghĩ điều đó không được dạ, chưa tại vì vậy nè có một lúc nào đó em em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ dạ có nghĩa là mẹ cứ nấu giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không có bây giờ em em em em đặt cái điều đó trong đầu em không sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và trong vị trí của chưa mẹ. nghĩ đến điều đó đúng không dạ, đúng em rồi. có nghĩ không có nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen nhằm khi có mấy chị em của cổ ở, ở ngồi đó cổ thấy mình nhìn mình sẽ nói gì hay gì đó là cổ thấy khó chịu hay gì ừ. em nhìn vô cái mắt anh cổ em biết ừ. rồi rồi làm sao mà mình thoải mái mà mình ngồi nói chuyện với uh, gia đình của cổ được Ừ. nhưng mà Nên dạ em là... Vâng. nhìn vào ánh mắt là em đoán nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không em có ghen không đó. mà ghen với ai bây giờ em mình đâu có gì đâu à, chị mà tại sao không biết em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua cổ che lại người em một tiêu giống như em gái ngồi kế bên này nè thì giống như khi em à, ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh ảnh thấy hành động em ảnh lại suy diễn ra vậy á chứ em đâu có ghen gì đâu Ừ. theo chị nghĩ để mà em có được một cái um, mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông phải tiếp cận là ba mẹ rồi mới tới anh chị em trong nhà sau đó thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi như chị nói mời ba mẹ ăn chung với vợ chồng mình cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi Đúng rồi không? bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì đó là điều gì chồng bớt nóng tính đi cái nóng tính nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng ừ thứ hai là thoải mái hơn đừng có nghĩ là ở rể là mình làm khách nữa mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình cái con hùng, ông muốn là vợ bớt lười biếng chút bớt cậu thả chút <laughs> là cậu thả chị chị chị thấy thế nào hùng theo chị ha em ừ, nhân cơ hội này nè em em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ giống như mình trực tiếp chưa được mình gián tiếp trước đi cơ dạ, dạ con sống xa gia đình nên uh, ba mẹ vợ cũng gọi là ba mẹ của con nên con rất thương ba mẹ ừ. à, à, rất là dạ. thật nó là tôi nói <laughs> và anh anh anh nghĩ rằng là ngoài cái cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái cái cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng thuận với nhau và hiểu nhau gì không? À, em theo chị với cái không khí này với cái cảm xúc này chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu. À, ba mẹ ơi, à, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc. À, và ở đây là nhưng cơ hội này thì con muốn à, à, cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con con cảm ơn ba mẹ ôm vậy ôm vợ à, xin cảm ơn hai em dạ. rồi chúc hai em hạnh phúc ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm thì ờ, cởi mở hòa đồng thì em thấy là 99 phần trăm trường hợp trong đêm tương hôn mà gặp tai nạn hết có chuyện gì em cũng giữ trong lòng em không có nói ra Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay tiếp theo nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai trên đây là hội tụ hội tụ những màu sắc sặc sỡ <laughs> rực rỡ luôn cuối cùng thì cái người đàn ông này là có lợi nhất này đúng rồi nổi bật ừ, chìm nhưng không chìm à. bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình dạ, chào anh chị là em tên là minh khánh hôm nay em 24 tuổi hiện tại nghề nghiệp hiện tại là thủ kho Thủ Kho Dạ, Còn vâng, em là Hoàng Kim Năm nay em cũng 24 tuổi Hiện tại em là nhân viên văn phòng À, một người văn phòng, người thủ kho Tôi gặp trong trường hợp nào ừ. ta? Dạ, là tụi em là quen nhau từ hồi học chung cấp 3 ừ. Cấp 3 là đầu cấp 3 hay cuối cấp 3? Dạ, đầu, đầu cấp, cấp 3, 3 học ừ. chung dạ. Vậy là cũng quen... Uh... Năm lớp 10 Rồi Trời, vậy là bao nhiêu năm rồi ta? À, tụi em lấy nhau lâu lâu rồi? À, tụi em lấy nhau khoảng một năm 8 tháng Đó một năm 8 tháng Yêu nhau 5 năm rồi lấy nhau năm năm Yêu nhau 5 năm ai cua ai trước đó là trong lớp có phong trào là ừ, hai bạn mà có tên giống nhau là ghép lại thành một cặp ừ. đó trong lớp chỉ có em với bạn này là hai chữ cái đầu tiên là chữ ca ừ. với khánh là nên là mấy bạn có gắn ghép đó thì em cũng chủ động là có gì là chở bằng này đi chơi đi đâu đi đó rồi sau đó thì chính thức quen nhau ủa đi chơi cái là quen vậy không thì ờ, từ từ có tình cảm rồi quen nhau dạ thì lúc lúc em mà nhận lời quen với bạn này á thì em chỉ nghĩ là quen cho vui thôi à, dù sao cũng có người quan tâm của mình quan tâm ừ. với mình cũng vui thì à, tụi em cũng quen nhau qua một năm thì sau một năm đó tự nhiên bạn này lơ là em không nhắn tin hỏi thăm cũng không quan tâm em giống như lúc trước nữa ừ. Ủa lý do gì mà lơ là lạ vậy? Trước đây thì em có quen cũng mấy người rồi à, Lúc mà em quen bạn này á, thì à, cô bạn gái cũ á, có nhắn tin hỏi thăm rồi, rồi Cái lúc đó bạn ấy cũng buồn rồi em cũng quan tâm em hỏi thăm lại Ừ. nên em hơi lơ là bạn này chút trời ơi thấy thương ghê à, tức là lúc đó là anh bắt đầu chiến dịch bắt cá à. tay rưỡi ừ. dạ, trong một tuần thì linh cảm của em là em thấy cũng là lạ thì em ừ. nhắn tin cho bạn này em hỏi là sao dạo này kỳ vậy à, ai ngờ bạn thú thật luôn thì lúc bạn đó thú thật em thấy em hụt hẫng lắm thấy sao à, tự nhiên không lẽ mình là người thay thế cho anh thôi em nhắn ừ. tin đòi chia tay mà em chia tay thì tự nhiên ảnh cũng gật đầu đồng ý luôn trời ơi lúc đó là em cũng chưa xác định được tình cảm của mình là dành cho ai được nhiều hơn dạ. bao lâu thì em xác định được là bạn này nặng ký hơn bạn kia dạ thì cũng khoảng thời gian là sau ờ, qua năm lớp 12 hai có nghĩa là hai bạn quen nhau dạ. xong rồi chia tay dạ. chia tay rồi bạn kia phiêu lưu với cái mối tình cũ của bạn ừ. kia rồi vậy là bạn này có cái rơi quay lại mối tình cũ nè ừ. đúng không rồi sau đó là chia tay bạn kia rồi quay trở lại với bạn này ừ. dạ thì đó thì cũng không phải là quen lại mà mình chỉ là nói chuyện với nhau thôi ừ. còn quan tâm mình nhớ nhau mình nói chuyện thôi ừ. bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau dạ ừ. quen nhau 5 năm sau 5 năm, năm em vừa mới tốt nghiệp ra trường thì hai bên gia đình nói chuyện rồi tụi em tiến tới hôn nhân luôn mới cưới được năm mấy nay phải không dạ, dạ một năm 8 tháng hai bạn còn trẻ đúng không dạ, dạ. quá dạ. trẻ hai mấy dạ, hai dạ, 24 24 trẻ chắc có lẽ là đêm tân hôn chắc có rất là nhiều chuyện dạ vui bằng cái sự hừng hực của ờ, của sức trẻ đúng không dạ không đêm tân hôn sự hừng hực của sức trẻ bị em ép lại ủa tại sao tại vì à, trước đó thì em có sở thích là em à, hay đọc báo về chuyện giới tính này kia đó à. thì em thấy là 99% phần trăm trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết tai nạn gì à, ví dụ ngã ngựa hay là à, gì đó trời hả <laughs> à, thì à, em thấy à, em đọc báo thì thấy nhiều trường hợp như vậy Rồi. Dạ. thì em mới nói với anh này là thôi anh ơi à, đám cưới thôi cũng mệt à, thôi tân hôn mình về lại đêm mai rồi có về không? Dạ có anh Trời thương vợ ghê ờ, lúc đó cũng à, đứng từ sáng tới chiều rồi mình cũng mệt á ừ. ừ quyết định là giờ lại ngày hôm sau Rồi ờ, ngày hôm sau có không? Dạ, dạ ngày dạ. có Cũng trơn tru ừ. à nhưng mà riêng em thì em có cảm thấy là nó trơn tru không dạ thì cũng có anh ừ. nhưng mà tâm lý thì mình vẫn cũng hơi lo lo là lo cái gì sợ có em bé à, à tụi em yêu nhau lâu vậy chắc là là là là ừ, hiểu hết về nhau đúng không sau khi lấy nhau rồi thì mọi việc cũng giống như bình thường thôi nhưng mà ừ. hiểu hết thì em thấy à, gần 2 năm rồi mà em có cảm giác như em chưa có hiểu gì về ảnh hết ừ. em sống nội tâm có chuyện gì em cũng giữ trong lòng em không có nói ra ảnh dễ, tới khi nào anh chia sẻ với em là à, hôm nay anh đi làm anh thấy sao à, anh như thế nào à, hoặc là hôm nay anh ra đường gặp ai ảnh không bao giờ anh chia sẻ cho em mấy vấn đề đó lúc nào em cũng phải uh, tìm mọi cách coi đoán ý ảnh suy nghĩ gì à, món này em nấu ảnh có thấy ngon hay không nào cũng phải suy đoán chẳng lẽ suốt một thời gian yêu nhau lâu dài như vậy mà mình không hiểu được người chồng của mình hoặc người vợ của mình sao ví dụ giờ hỏi một câu nè về chồng của em á thì em đánh giá anh ấy là người như thế nào ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm vậy là hiểu rồi đó ừ. còn em vợ Rồi, em đó em làm thì... sao à, cởi mở hòa đồng khả năng giao tiếp thì rất tốt duyên dáng đó ờ. thì đó có nghĩa là tụi em đã hiểu nhau chỉ có một điều là đối phương đều muốn xâm phạm đời tư của nhau ừ. <laughs> mà chưa xâm phạm được cho nên là tưởng là chưa hiểu thôi đúng vậy chứ thật đúng ra không? nghĩa là là đã hiểu về nhau rồi ừ. và hồi nãy em có nói là vợ em là người biết giao tiếp và duyên dáng thì vậy chắc chắn là lấy lòng được mẹ chồng vậy lắm đúng không chung là về cách nói chuyện xã giao giữa mẹ với vợ em thì có chút hơi khó khăn à. tại sao Ồ. tại vì do là hoàn cảnh sống hồi đó giờ khác nhau vợ em về đây thì không có quen với cách sống ở đây à, khó nói chuyện với mẹ em ủa có nghĩa là hiện giờ em đang ở ở trong à, nhà, nhà, nhà chồng với gia đình dạ. chồng nhưng ừ. mà do cách sống nếp sống giữa hai nhà khác nhau ở ờ, nhà ảnh thì dậy sớm, sớm dậy sớm về cách ăn uống cũng khác với lại ảnh cũng ít nói nên ảnh không có làm cầu nói cho em với gia đình chồng được nên giữa ừ. em với gia đình chồng ít có điểm chung để mà có thể giao tiếp được với nhau cái điểm chung cái cụ thể là điểm chung cụ thể giữa em với mẹ chồng thì cũng chỉ nói về anh này thôi ừ. mà ảnh thì ảnh này cực kỳ ít nói với ba mẹ ảnh ảnh cũng ít nói nữa nên ảnh không có tạo tạo ra được một cái không khí chung để cho em có thể hòa nhập được <laughs> nhưng mà bây giờ nè cái vấn đề mà khúc mắc duy nhất giữa em với ờ, mẹ chồng là cái gì nè là giữa em với mẹ chồng không có khúc mắc gì hết ừ. nhưng mà vấn đề là em muốn mẹ con hòa hợp vui vẻ giả lại em muốn là hòa nhập hẳn vào cuộc sống gia đình của bên nhà chồng luôn chứ bây giờ em thấy hơi xa lạ chứ bây giờ là ảnh đi làm về là ảnh cứ ngồi trong máy tính rồi nhiều lúc em ra em ngồi nói chuyện với mẹ chồng ảnh cũng không có ra ngồi nói chuyện chung em có biết là giờ em có có bị cái áp lực đó không dạ đó thì em biết tại vì cái tính em hồi đó giờ là ít nói chỉ biết sống ờ, một mình thôi à không có chia sẻ chuyện gì cho gia đình hết cái tính em hồi đó giờ như vậy rồi khó sửa khó sửa nhưng mà bây giờ nếu mà để mà vì cái không khí của gia đình á thì em có thể sửa được dạ, chút dạ. đỉnh nào không dạ được sau đây em mới nói khó sửa dạ. <laughs> sau đây sửa thì ha. ráng sửa chút xíu ừ, ráng sửa chút xíu còn ừ. chị nói nè bây giờ em phải chứng tỏ bản lĩnh của em á là tự em em không cần chồng em luôn em có thể hòa hợp được với mẹ với ba thay đổi quan điểm đi tại vì này em không thay đổi em bị stress dữ lắm dạ, đó chị nói có stress đâu nhiều dạ, khi có. em điên luôn á chị nói thiệt mỗi lần mà hai đứa em mà cãi lộn là coi như là em không không có động lực nào mà muốn về nhà đó luôn tại vì em thấy ngoài chồng em ra là em không có thân thuộc được với ai hết thế bây giờ em muốn chồng em thay đổi nhất là điều gì em mong muốn nhất chồng em thay đổi là ảnh nói nhiều hơn một chút ảnh ít nói đến mức mà lúc vì dọc sôi lửa bỏng với hai vợ chồng cãi nhau á ảnh không nói luôn mặc kệ em muốn ngồi càng nhằn em nói sao em nói rồi xong nhiều lúc mà ảnh tức quá ảnh đấm tay vô tường chứ ảnh cũng không mở miệng ra mà cãi lộn lại với em nữa có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chồng em luôn luôn là người im lặng dạ đúng rồi bây giờ chị thấy nè cái tình trạng của tụi em á với cái cảm giác riêng của chị thôi nha chứ ờ, nếu mà không đúng thì cho chị xin lỗi ha hiện giờ chưa có con đúng không dạ đúng chị có một cái cảm giác về nè tụi em đang đang ở cái trạng thái là đồng sàng mà dị mộng có nghĩa là ừ, tụi em không có một cái gì chung với nhau hết à, sau này nếu mà có một đứa con thì may ra đứa con đó nó sẽ là một cái điểm chung của hai người nhưng hiện giờ là giữa hai người không có điểm chung mà cái đó rất là nguy hiểm thì hai đứa em đều phải thay đổi về khánh á, biết là cái tính của khánh từ nhỏ tới lớn nó đã là như vậy rồi nhưng mà khánh phải thay đổi chứ khánh đừng có giữ cái tôi riêng nó nữa tại vì cái đó nó không có lợi cho khánh không có lợi cho vợ cũng chả có lợi cho ba mẹ chính vì vậy mà cho tới giờ phút này khi khánh đã có vợ rồi ba mẹ khánh vẫn là xoay quanh cái chủ đề về em hết lo lắng cho em đó còn về à, về em á thì à, chị thấy như vậy nè em và mẹ chồng của em bây giờ hai người chung một chiến tuyến để làm gì để lo cho cái người đàn ông này tại vì hiện giờ cái người đàn ông này đang có một cái yếu tật có nghĩa là không thể cởi mở được nếu mà nặng nữa là tự kỷ đó cho nên rằng là hai người cùng phải làm một chiến tuyến để lo cho con người này thì trong cái lúc mà hai người làm cái điều đó thì tự động em và mẹ chồng em sẽ hiểu nhau sẽ thương nhau và mẹ em sẽ coi em như con gái chứ không phải con dâu nữa thì à, chị nghĩ rằng tụi em phải làm điều này không thì cái chuyện tình cảm của tụi em nó không có thuận lợi nó mới suôn sẻ rồi về nói chuyện nhiều okay. hơn chút nữa nghe <laughs> rồi, rồi cảm, dạ, cảm ơn, cảm ơn em rồi